Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay mình à, sẽ chia sẻ với các bạn cái video mẹo tháo ghế nhựa dính kẹp vào nhau rất nhẹ nhàng mà lại không mất sức nha các bạn nhé Mình đang à, ngồi ở cái chồng ghế này các bạn Đấy, những chiếc ghế đấy Nó dính kẹp vào nhau này, kẹp hết vào nhau rồi Đấy, bây giờ tháo ra rất là khó Thường thường những chiếc ghế như này các bạn, chiếc ghế nhựa như này thì học sinh họ hay dùng ấy à, các em học sinh hay dùng để trồng lên nhau mỗi khi mà mỗi khi các em ra ngoài sân chào cờ hay là thể dục các em à, sau khi về lớp em trồng ghế lên như này các bạn đấy lúc tháo ra rất là khó luôn nó cứng nhắc vào nhau nó dính liền vào nhau hoặc là những cái ghế ghế nhựa mà dùng ở những cái tiệc ờ, hội nghị ờ, đám cưới hoặc là hội nghị các thứ là cũng hay trồng lên nhau và ngồi như vậy rất là khó các bạn đây các bạn xem à, mấy ghế này trồng vào nhau rồi nó bị kẹt đấy các bạn đấy tháo ra rất khó luôn chiếc này trước kia kẹp với nhau này đấy mình ừ, không thể nào mà dưới được nó ra đây kẹp cứng với nhau luôn nếu có thì phải hai người các bạn một người giữ đông này một người giữ đông này để kéo nó ra Đấy, như vậy thì nó vừa mất sức và vừa mất công các bạn ạ hôm nay mình à, có cái mèo này để mình tháo cái ghế này ra các bạn không mất sức mà cũng rất là nhẹ nhàng các bạn nhé đây ghế nó kẹt hết vào nhau đây nó khó thường thường các bạn thì khi chồng ghế lên nhau tháo ra các bạn cái <clears throat> biết biết là nó kẹt vào là mình à, sẽ tháo cái ghế này ra cho các bạn xem cái mẹo nhỏ của mình là rất nhẹ nhàng các bạn nhé đây ghế này đầu tiên thì các bạn à, lật cái ghế xuống Đấy, cho cái à, mặt mặt ghế nó xuống dưới đất các bạn sau đó hai tay hai tay các bạn à, cầm ở hai cái ghế hai cái chân ghế hai cái chân <clears throat> ghế đối diện nhau đó các bạn dùng à, dùng hai tay sau đó các bạn là co vào đấy, đấy. bạn nhìn chưa à, tự nó long ra nó kẹt nhưng mà nó đấy các bạn nhìn thấy chưa nó tự long ra không mất sức và cũng không uh, mất công đây là một chiếc ghế rồi rồi tương tự chiếc ghế này mình cũng làm tương tự các bạn hai tay cầm ở hai cái đầu này xong rồi bạn dùng uh, lực của hai tay đẩy vào đấy nó mắc ở đây một tí rồi mình uh, ra rồi ok rồi chiếc ghế thứ hai rồi chiếc ghế thứ ba này cũng thế các bạn này dùng hai tay này đấy rất là nhẹ nhàng đây bác cọp vào đó chứ không mất uh, sức hai người mỗi người giữ bờ đầu để kéo nó ra rất là mất công các bạn cái mẹo nhỏ này thôi nhưng mà nhiều bạn không biết là làm nó rất khó nó kẹt cả vào tay các bạn đây rồi cái này cuối cùng cũng thế Như vậy là một cái chồng ghế 6 ờ, cái mình tháo ra rất là đơn giản. À, nhẹ nhàng không mất sức cũng ờ, các bạn cũng thể có thể áp dụng được nhiều cái trồng ghế khác nhau hoặc là những cái loại ghế nhựa khác nhau các bạn áp dụng theo cái phương pháp này các chiếc ghế này đã được tháo ra một cách ờ, rất là nhẹ nhàng ờ, không tốn sức cái mẹo nhỏ của mình chia sẻ đến các bạn à, hy vọng video này hay và hữu ích để gửi đến các bạn về các cái công việc trong cuộc sống có thể giúp ích cho các bạn Ờ, nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like và chia sẻ giúp mình ờ, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì vui lòng ờ, đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh của mình video này mình xin phép dừng lại nha các bạn nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh của mình ok giờ mình lại trồng lại chiếc ghế này lại như ban đầu để cho nó gọn gàng các bạn lúc nào cần thì lại tháo ra để sử dụng thôi